À, giám thị của linh ẩn tự là quản Lượng Hòa Thượng Quản Lượng Hòa Thượng là một người có lòng dạ hẹp hòi Ông ta vì ghen ghét bản lãnh của Tế Công Cho nên thừa lúc Tế Công chuộc tội tại Đại Bi Lầu Muốn dùng lửa để đốt chết Tế Công Ngờ đâu Tế Công tỉnh dậy dập tắt được ngọn lửa Bảo tồn lại được linh ẩn tự nhưng mà vì xây lại đại bi lầu phải đi quyên góp tiền bạc và vật liệu nên quản lượng phải nhờ tới tế công I'm gì vậy Tôi đang quét sân mà Cậu có đuôi không Tại tôi không thấy thôi ê, ê, Cậu làm cái gì vậy Tôi cũng đâu có thấy không thấy nè không thấy nè không thấy nè không, không, không thấy nè à, muốn gì ờ, à. ờ, ờ, hả muốn đánh nè đánh nè đánh đánh đánh tôi sẽ lấy cái đầu của cậu gõ như mỏ vậy đó ờ, tôi nghĩ cậu không dám đâu à, à ông dám à, à ông dám đó tôi tôi cũng gõ cái đầu của à, cậu như là gõ chuông vậy đó ừ, ừ. Ờ, gõ chuông nè ừ. đó đồ hỗn lao dám ờ, thị tới rồi dám thị tới rồi đúng vậy tịnh an tịnh ninh đệ tử của phật môn phải lục căn thanh tịnh nếu như hai người cứ tối ngày chơi giỡn đánh đùa đó sẽ khó thành chánh quả lắm dạ dạ hai người xuất gia đi tu thì phải làm công việc chịu cực khổ này để rèn luyện tính tình của hai người nên nhớ rằng Tam quy vô giới Dạ Cái gì mà tối ngày cứ tam quy vô giới Tam quy vô giới vậy đạo tế thì sao chứ Ông tối ngày cứ lo ăn thịt uống rượu Sao ông không đi nói chứ Hỗn láo à, à. Đạo tế đâu có phải là đệ tử Phật môn gì Ông ta tối ngày đi đây đi đó điên điên khùng khùng không thăm đàn không niệm phật nếu có dịp nào đó đó tôi sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa thiền môn hai người tuyệt đối không thể học theo ông đó nha dạ tịnh ninh ngày hôm nay là ngày gì hả ờ, ờ, dạ con không biết tịnh an con nói thử coi con cũng không biết hai người có nhớ đạo tế đã từng hứa với trưởng lão rằng trong vòng 10 ngày sẽ quyên đủ hai chục ngàn lạng bạc để tu sửa đại bi lầu ngày hôm nay đã tới hạn rồi hai người đã quên rồi à tôi còn nhớ rõ lắm <laughs> hôm nay đã tới thời hạn rồi đi coi thử coi đi coi đạo tế sư phụ về chưa dạ Sư phụ à Không thấy ai hết Được rồi Hai người cứ ở đây đợi đi Thấy chừng nào mà ổng về đó Lập tức truyền lệnh tới gặp tôi Đạo tế sư phụ Đạo tế sư phụ à, à, ờ, Đạo tế sư phụ à Đạo tế sư phụ ờ, Giám thị cần ờ, gặp sư phụ đó à, à, à, à, à, à, à, à, à, đạo tế sư phụ à đạo tế sư phụ à giám thị sư phụ rồi gặp sư phụ đó ai vậy hả quản lượng à, à dạ, dạ phải rồi dạ, sư phụ à đi đi mà đi mà sư phụ đi đi kêu ông tới để gặp ta đi không, không được không được đạo tế sư phụ à đi đi đi mà đi đi nếu không thì đạo tế đó mà đúng rồi đi đi đi đi mà đi cái tuổi này đi đi mà Hai đứa tụi bay Lên đi cho tao à, Chỗ này chỗ nào vậy? À, không biết đây là đâu vậy? Hả? Đây, ở đây là chỗ nào vậy lạ quá lạ Lạ quá ngủ quá dễ ba giữ lại hoài Hai đứa tụi bay đánh nhau đi Làm đi à, sư phụ à sư phụ tha cho tụi con đi sư phụ à tụi con không dám nữa đâu sư phụ à được rồi tha đi mà sư phụ có thiệt không đó dạ thiệt mà thiệt được rồi vậy xuống đây tịnh an tịnh ninh hai người lại giỡn nữa phải không hả à, sư, phụ. thiệt là không nên thần. Đạo tế Ngươi cả gan thiệt Sao dám đem thịt chó vô chùa à, à, Ngươi đừng có ăn nữa nha à, à Liền bỏ đi Mau liền bỏ đi à, à, Ai gì đà Phật à, Đừng có ăn nữa Ê, Ngươi mau liền bỏ đi chứ à, à Ai gì đà Phật Ê, Đạo tế à Liền bỏ đi Liền bỏ thì uống lắm đó à, Thơm ghê lắm ông à Ăn thử miếng đi Ai gì đà Phật Liền bỏ đi Ê à Hồi nãy một mình tôi ăn mà thôi Bây giờ ông thấy vào trong giếng Thì toàn bộ đệ tử ở trong chùa cũng có phần ăn nữa đó Ây da, ây da, ai, ai gì đà Phật Tỉnh an tỉnh ninh ờ, Ma tìm cách vớt lên đi Ai gì đà Phật Ai gì đà Phật dạ, Đệ tử thật là có tội Quảng lượng sư phụ Ở trong giếng không có thịt chó Chỉ có bình rượu này thôi Ồ <laughs> Tớ chó ở đây nè Ngươi Đạo tế à Ngươi lại giỡn với ta nữa hả Thôi cũng được rồi Ta không kể chuyện này nữa Ta hỏi ngươi Hôm nay là ngày gì hả Ngày gì Ngươi còn giả cờ giả điên nữa hả à? Được Bây giờ mình đi gặp trưởng lão liền đi à, Ngươi đừng có như vậy Đi đi à, Đi theo ta đi Đi đi Đi đi ờ, ờ, ờ, Đi đi ừ, à, Đi à. uống miếng coi Đi theo ta à, Đi vô gặp trưởng lão đi Đi Lẹ lên ừ, ừ, Lẹ lên Vô Đi lẹ lên đi Ngươi đứng đây đợi tại nhà à. Bẩm trưởng lão Đạo tế đó Lại đem thịt chó vô trong chùa nữa rồi Đệ tử đã khuyên nhiều lần lắm Nhưng mà hắn cố tình không có chịu nghe Hắn còn đang đứng đó ăn nữa kìa Lần này đó Để coi ngươi còn có gì để mà cãi nữa Coi kìa Hắn còn đang ăn nữa kìa Ế Cái lạ vậy Đạo tế Phật độ Trưởng lão gọi kìa Hả ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, Trưởng lão Người đi ra ngoài quá viên mấy tháng rồi Người có gặp ừ, phải trở ngại gì không? Ờ, một bình rượu, hai miếng thịt, ba chén cơm, bốn chén cháo cũng tạm đủ thôi Ê, Ngươi nói cho ai nghe vậy hả Nhà ngươi còn uống rượu và ăn thịt nữa à, à, Trưởng lão à Chỉ vì ngoài núi này á, toàn là những khu phố nhà lầu náo nhiệt Cánh Tây hồ đẹp tuyệt vời gió mát làm cho qua say xưa <laughs> hàng châu này á thiệt là nơi hưởng thụ có lý nhất đó <laughs> nếu mà nói như vậy thì thiên đàng có yếu nghiệt tạo phản <laughs> hồi bẩm trưởng lão yêu quái dễ phân biệt chứ còn con người mới là khó đoán đó đồ nói tầm bậy tầm bạ Ngày thường nào đó người cũng đâu có giữ đúng mà thanh quy Phật môn người đâu có đủ tư cách Mày để nói chuyện đạo lý với người ta nữa chứ Ê, ông địch hả ừ, Sư phụ à ừ, Sư phụ nghe không ạ à? đâu có nghe thấy Tạo tế à Ngươi làm người bừa bãi như vậy Thì tới bao giờ mới tu thành chính quả hả Ờ, ờ trưởng lão à Trưởng lão ngồi trên cao không có biết chuyện gì ở ngoài đời cho dù ngồi thiền tới chết cũng vô ích thôi Ê, ấy là theo đệ tử đi ra ngoài dân gian quá duyên một chuyến đi hả Chỉ cần cứu giải khổ nạn cho một người Thì đã đủ tư cách tu thành chính quả rồi đó Đúng là nói bậy Người dân thường ham ăn thịt uống rượu Còn lâu mới thành Phật được <laughs> Nói tôi là phàm thì tôi chẳng có phàm Nói tôi là Phật thì tôi cũng chẳng là Phật Nói Phật thì cũng có thể là Phật Nhưng mà nói phàm thì phi phàm đó <laughs> Trưởng lão à Đừng có nghe đạo tế nói bậy nữa Ngày hôm nay cũng đã tới hạn rồi Trưởng lão kêu nó giao tiền ra đi Đạo tế à Người có quá được ngân lạng gì chưa hả? Ơi trời ơi, cái chuyện ngân lạng thì lo cái gì? Con đã có nói rồi, ngõ thời có thể giao ra mà, hiện thời chưa tới thời thần. Ngươi chờ đó mà xem, rồi sẽ biết tài. <laughs> rồi sẽ biết Thời thần đã tới rồi đó Đưa ngân lượng ra đi Quán lượng sư phụ Quán lượng sư phụ Ông ngoài có một vị thí chủ Đó là ông viên ngoại đó Ông này ăn mặc rất là sang trọng Cái ông này đó chắc là giàu có lắm Bảo mời họ vào đi Dạ Đi lẹ lên đi Lão sư phụ à Lão sư phụ Lão sư phụ à Hả? Ở ngoài có thêm một viên ngoại tới Người đó có một bộ râu dài Nhìn thấy lạ lắm Người đó rất là lịch sự à, Mau mời vào liền đi Mời đi Dạ dạ Ô, Quán lão sư phụ ờ, Là có một người tới thí duyên rồi Là một võ viên ngoại Người đó cao to Trông rất là oai phong Chắc là một anh hùng quyền quy lắm Hả Mau mời vào đi Mau mời vào đi Đệ tử Châu Biển Thành Ngưỡng mộ linh ẩn Phật gia Là nơi thanh tịnh số một Nay đệ tử tới đây hoàn nguyện và hiến dâng lên năm ngàn lạng bạc. A-di-đà Phật. Đệ tử là Tô Tỷ Sơn, xưa nay rất là ngưỡng mộ linh ẩn thanh tự, nay cố tình tới đây để hoàn nguyện lâu năm. Chỉ hiến dâng lên một ít quà muộn là năm ngàn lạng bạc. A-di-đà Phật. Đệ tử là Mãi Thành, rất là mến mộ linh ẩn Phật môn Này cố tình tới đây để hoàn nguyện Một ít quà bọn Được kính lên mười ngàn lạng bạc A-di-đà Phật Ba vị thí chủ Đại giá quan lâm bổn tự Giờ còn hiến lên nhiều tiền như vậy Nhất định là có nguyên do gì rồi Đệ tử là người tiết kiệm tiêu xài để dành tiền để dựng lên cơ nghiệp Nhưng mà gặp phải thằng con bất hiếu Chỉ ham chơi chứ không có lo làm Nhờ được linh ẩn Phật đồ chỉ dẫn Và đã hối lỗi làm lại từ đầu Nên tới đây tạ ơn linh ẩn à, A-di-đà Phật <laughs> Tôi đã nhờ được quạt Phật của Linh ẩn yểm trợ ngầm Cho nên không bị tuổi cướp ám toán giết hại mà đã thoát khỏi nguy cảnh. Tôi nhờ được Linh ẩn hoạt Phật Tế Công Đại Phát Từ Bi đã trị bệnh cho mẹ già của tôi được sáng mắt lại. Đồng thời con gái của tôi được khỏi quái bệnh. Toàn thể chúng tôi đều vì cảm ơn hoạt Phật. Tế Công Hoàng Nguyện Tại Linh Ẩn Tự. Phật ta từ bi. Tịnh an, tịnh ninh. Dạ. dạ, dạ. Tường đi Dạ Mời ba vị thí chủ Tới phòng sau nghỉ ngơi à, mời, mời ba vị thí dạ, chủ mời. À, xin mời à, Xin mời Hmm. tới à Thì ra là ngươi đó à Ngươi ở đây ngồi thiền hay sao tay khắp nơi kiếm người đó Ờ, à, làm thức giấc mộng của tôi ha Đạo tế à Bây giờ tiền cũng đã tới đủ rồi Coi như là người giỏi đó Nhưng mà chỉ có tiền không đó Cũng không xây thành được đại từ bi đâu à, Ý của ông muốn ờ, Tôi đi quá duyên mộc liệu về hả Ừ, chúng mình là anh em mà Hay là cùng đi chung với nhau nha ừ, Tôi không đi ừ, Lực của Phật môn nói rằng Nếu mà còn làm hòa thượng ngày nào ngày đó Cũng phải còn gõ chuông nữa à, Hòa thượng thì ông làm Còn chuông thì do tôi gõ ha <coughs> Nghề à, người à, à, giỏi như vậy đó Thì phải làm nhiều một chút chứ Cho dù tôi quá duyên một liệu về đây Ông sẽ làm gì cho tôi à, Ta sẽ lại người ba cái trước mặt mọi người đó nha Nhất định đó à, à, Quân tử nhất ngôn đó nha Người xuất gia không bao giờ nói lao Được tôi đi liền à, Vậy đây nha Nếu người quá duyên không thành thì sao Ý trong lòng của ông á là Muốn trục xuất tôi ra khỏi thiền môn chứ gì Không có đâu Nhưng mà nhất ngôn quân tử Người xuất gia không có hứa ẩu đâu Vậy là chừng nào giao mộc liệu Kỳ hạn ba